Và nội dung video đầu tiên này thì chúng ta sẽ tìm hiểu các kiến thức liên quan đến đại cương hữu cơ, xem rằng là hóa hữu cơ là gì và đặc điểm của chúng sẽ là như thế nào. Phần một lớn này thì thầy trò mình sẽ đi tìm hiểu về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ kèm em nhé. Và phần đầu tiên đó là khái niệm về hợp chất hữu cơ và khái niệm về hóa học hữu cơ là như thế nào. Trước tiên, chúng ta vào mục 1.1 đó là hợp chất hữu cơ. Hợp chất hữu cơ là gì? Nó chính là các hợp chất của carbon. Nguyên tố carbon là nguyên tố C đây các em ạ. chưa? Tuy nhiên, chúng ta phải trừ bỏ đi một số cái hợp chất của carbon. Nó là hợp chất vô cơ. Rất quen thuộc như ở chương trình vô cơ chúng ta học. Nó là gì ạ? À, chúng ta học về chương carbon rồi đúng không? Carbon silic. Chúng ta biết CO, CO2. Chúng là những hợp chất vô cơ. Ngoài ra chúng ta kể đến các muối carbonat. Có thể là muối CO3 2 trừ hoặc là muối HCO3 trừ à, kể đến các cái anh các vua kim loại và cái anh cyanua được chưa thầy lấy ví dụ chúng ta nhé ví dụ về các hợp chất hữu cơ nào ví dụ này vô cơ hữu cơ hữu cơ với nó phải bắt buộc phải có nguyên tố carbon ví dụ như là công thức là CH4 chẳng hạn rồi là C4H8 chẳng hạn vân vân. Thế còn đối với hợp chất vô cơ thì chúng ta kể đây, đó là hợp chất của carbon như là CO oxit carbon này, CO2 này, đúng không ạ? Rồi là các muối carbonat, ví dụ là natri carbonat, canxi hydrocarbonat. À, ờ, các bua kim loại ví dụ là CaC2, ờ, canxi các bua hoặc là nhôm các bua thì chúng là chất vô cơ. À, nó là cyanua, ví dụ là hydrocyanur HCN vân vân. Và một cái đặc điểm rất quan trọng đó là gì ạ? Thực tế thì trong các hợp chất hóa học thì đối với lại các hợp chất hữu cơ thì nó chiếm đến 95%. Còn lại 5% thì chúng là các hợp chất vô cơ. Để thế nào? Các bạn có thể thấy là vai trò của chất hữu cơ rất lớn rồi, nó chiếm tỷ trọng rất lớn, nó chiếm đến 95% các hợp chất trong tự nhiên. Thế tại sao là như vậy? Bởi vì các bạn hình dung như thế này, hợp chất hữu cơ nó là hợp chất của carbon thế tại sao nó là chất carbon thì người ta đã nghiên cứu được rằng hữu cơ à, trong hợp chất cơ này canh carbon ấy thì đây là nguyên tố trung gian ở trong bảng tuần hoàn cho nên là carbon có khả năng tạo được liên kết với lại các nguyên tử nguyên tố khác và trong các liên kết đó thì chúng lại tạo ra được các công thức cấu tạo khác nhau từ các kiểu liên kết khác nhau người ta gọi đó là công thức cấu tạo tức là sự sắp xếp sự liên kết giữa các nguyên tố khác nhau